Anh ngần ngơ cứ ngỡ Đó chỉ là giấc mơ Anh ngần ngơ cứ ngỡ Như đang ngất ngây trong giấc mơ Từng ngần ngào em Dịu đắm chìm phút trong viết từng từ gieo nên thơ